À, xin chào anh em nhé Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em à, à mệt đánh chim bên mình Đây anh em Đó. Thì à, bên mình làm tay cầm thiết kế hình chữ V nhé anh em Đây Đó. À, Đây mình sẽ tháo anh em xem Bên mình là đây là mệt tròn cái trầm ấy mình thì thiết kế là có một cây dài ra này cây này để mình cài uh, chốt khóa thì uh, chốt này mình đã có làm một cái vòng tròn này anh em để mình uh, đưa cây uh, ghim qua đây thì đây là cây ghim bên mình này đó thì cây ghim bên mình là đã bên trên là mình đã có hàn một cái uh, chốt tròn này để mình giữ cố định cái cây ghim nên uh, không bao giờ bị bung nhá bên trên thì mình có làm uh, vuông này chốt vuông này anh em thì à, đây đây là lò xo bên mình nhá anh em lò xo bên mình là lò xo tử quấn là 10 vòng bên mình đã quấn 10 vòng này đó hai bên là lò xo mình đã quấn 10 vòng rất là chắc chắn đây là chốt để mình vô này nha thấy rõ chưa đó độ là sau mình cuốn này bật rất là ghê nhá còn đây là bàn đạp Bàn đạp thì mình thiết kế rất là nhỏ gọn và để vừa tầm uh, con bịp nó đậu lên đây. Đó. Thì uh, toàn bộ khung uh, mẹt này ấy, là mình làm bằng thép AC, thép trắng, không dỉ nhá anh em. Đó, như anh em đã thấy này. Đó, thì uh, lưới bên mình, lưới bên mình là mắt lưới 5 phân, uh, sợi uh, 22 rất là to này lưới dù đó thì uh, mỗi uh, một uh, đoạn mình đã cho thêm uh, dây dù uh, siêu bền mình cố định vô để giữ lại uh, lưới cho nó chắc chắn khỏi bị xê dịch nhé anh em thì uh, mình đã um, cách một uh, cách 5 phân mình cho một đoạn này mình có cố định keo vô nên là rất là chắc chắn giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem toàn bộ mẹt tròn nhá thì toàn bộ mẹt tròn là như này anh em đó khi mình đánh mình sẽ mở ra như này và anh em lưu ý cho mình là cái cây này này thì anh em sẽ đặt phải đặt đúng hướng của nó thì mẹt nó sẽ tự động nó sẽ ra ra ra đó đây nha giờ mình sẽ gài với cho anh em xem nhá anh em nhớ cái chốt này nhá đây cái cây ghim này là để mình gài vô cái chốt này này bên mình là có làm cái chốt tròn cho anh em nhé đó anh em cứ kéo cái này lên này là tự động mình gài vô đây là được thì đây nhá anh em mình đã gài xong cái chốt này thì đây là toàn bộ à, mệt tròn bên mình ngoài mệt tròn ra mình còn à, có mệt vuông thì đây đây là toàn bộ mệt vuông bên mình thì mệt vuông này ấy, thì à, độ ngang của nó to hơn là mệt tròn thì nó kiểu đành nó cũng như nhau nhưng mà đặc biệt là mệt vuông ấy thì nó sẽ thiết kế kiểu khác thì mệt vuông này nó có thêm là hai cây à, cắm đất này hai cây cắm đất này là để mình à, cố định mệt vuông vào khi con bịp nó mà dính vô ấy nó có nhảy ra hay nhảy vô ấy, thì nó không thể thể nào xê dịch được cái mệt vuông này của mình nhá thì đây là bàn đạp của mệt vuông này thì bàn đạp của mệt vuông nó sẽ to hơn là bàn đạp của mệt tròn nhé nhé đó mình đã có hàn thêm một cái thanh uh, sắt chữ L ở đây để mình uh, để con mồi giả ở đây thì khi uh, con bịp vô ấy nó sẽ mổ con mồi giả ở đây thì nó sẽ kéo cái bàn đạp này thì bàn đạp này sẽ tự sập thì đây đây là cái lò xo của bàn đạp này anh mình đã có thiết kế để độ nhảy nó cao hơn đó còn đây là thanh kim gài này giờ mình sẽ bỏ ra và gài cho anh em xem nhé cái anh em mở ra thì nó sẽ như thế này đó khi sập vào nó sẽ như thế này rất là tiền lợi cho anh em đây nhé anh em thì à, toàn bộ mệt này là mình làm bằng à, lưới 5 phân sợi lưới rất là to đấy anh em thấy đều không thì à, toàn bộ là mình làm mình làm bằng dù thái anh em bao chạy mặt cho anh em anh em đánh được các à, loại à, bịp đào so bên mình đã làm rất là chắc chắn này bao bật luôn đào so này là rất là cứng nha đây ngoài ra bên mình còn có bịp luôn anh em thì à, với con bịp này ấy, là bịp mà mình đã nhồi keo và bông nên là để được rất là lâu thì bên mình đã có clip test rồi anh em tham khảo bên mình đây anh em nhớ bỏ con bịp này vô đây này đó để khi uh, con bịp nó vô nó đá ấy, thì nó sẽ dính nha ngoài ra bên mình còn có loa nữa loa mình sẽ giới thiệu sau đây là bịp này thì à, bịp này có tác dụng là dụ con mồi xuống như là loại lưới như là lưới chim à, lưới cuốc lưới cò cung cút à, loa điều khiển từ xa cũng có nha anh em à, anh em nào á, à, mua thì liên hệ cho mình rồi xin chào anh em nhé